rồi cái bên đàn trai bên ông thì yêu cầu cái à, mẫu à. hình ờ, con gái tôi như yêu thế cầu nào? À, mẫu hình lý tưởng của con thế nào tú dạ yeah, mẫu hình con thì thích kiểu ờ, giống như mặt minh này trong phim gạo nếp gạo tẻ mà cô đóng á con phải à có thể là cầu được ước thấy đó con ừ. rồi sao nữa nè thích cái gì nữa nè tính cách thì có tính cách hướng về gia đình giống như ờ, nhân vật chị hai à rồi lê phương đó nhân vật chị hai rồi gì nữa nè có miếng nào của con hân không dạ không không <laughs> thôi vậy cũng đem gạo hết. nước dầu thẻ ở nhà coi luôn đi <laughs> bây giờ là bạn trai và bạn gái đã có mặt trên sân khấu chỉ cách nhau có một cái dậu mồng tơi xanh rờn một cái bờ rào tình yêu thôi hai bên trò chuyện với nhau thông qua cái giọng nói chúng ta cảm nhận về nhau trước nha mời nhà trai giới thiệu về mình dạ, lần đầu tiên xin gửi lời chào với quyền linh cô hồng vân và ừ. cùng các khán giả có mặt ngày hôm nay cùng bạn gái ngồi bên kia con tên là bạn nhật tú đến từ ờ, gia lai hiện tại đang ờ, làm việc và sinh sống tại thành phố hồ chí minh ạ tú là làm việc gì dạ con đang làm là bên ờ, kỹ thuật bên máy tính máy tính làm ở quận mấy dạ làm ở gò vấp tú nhiêu tuổi hôm nay con 24 rồi còn con Dạ, lần đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, à, chào bạn Nam tên Tú bên kia, à, chào toàn vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Nhâm, năm nay con 25 tuổi. Nhà con ở Đắk lắc nhưng hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Ủa? con làm nha trang hả dạ. con làm nghề gì vậy dạ con làm giáo viên mầm non ạ à. à giáo viên mầm non dạ nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi dạ ưu điểm của con là người à, vui vẻ hòa đồng nhiệt tình trong công việc và đặc biệt là người à, sống có tình cảm ạ à, còn ờ, cái con... Ờ, nhược điểm của con nhược điểm thì do sống tình cảm nên có có thể đó cũng là một cái khuyết điểm của con và nhiều lúc thì con có hơi thẳng tính một xíu ừ. nên là dễ bị à, người ta hiểu nhầm hiểu lầm về cái vấn đề gì dạ hiểu lầm như kiểu người ta bảo là con khó tính quá ừ. rồi mời tú nói cho nhâm biết đi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì dạ ưu điểm ờ, của cháu thì ờ, có thể lắng nghe được lắng nghe ờ, lắng nghe lâu lâu mới hiểu <laughs> hay là lắng nghe là nghe là hiểu <laughs> có nhiều người ta nghe <laughs> nhưng người ta giả bộ coi như không hiểu đó dạ. rồi còn gì nữa khuyết điểm của con thì sống hơi cà nể tính tình hơi nóng nảy chút nóng nảy hả trời sao nói chuyện nhỏ nhẹ nóng gì nóng quá thì còn làm gì tú nếu mà nóng nhất từ trước tới giờ thì có thể đập đồ đập đồ luôn hả <laughs> còn đập cái gì vậy tú dạ thì chén bát rồi ừ, gì đó hả? nhiều tiền đâu mua chén bát vậy mỗi lần nóng nên đập hết trơn vậy mua chén nhựa thôi ờ, hồi xưa thôi chứ giờ hồi xưa ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ <laughs> hồi 14 tuổi dạ, dạ, con con dạ. ừ. tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì 20 20 là cách đây 4 năm bây giờ mình đầm hơn rồi phải không dạ rồi con ừ. còn tật xấu gì nữa không tật xấu thì hút thuốc <laughs> hút thuốc hả dạ. Có hút nhiều không dạ thì ngày còn hai gói trời ơi trời ơi trời ơi hút dữ con hai bốn tuổi một ngày hai gói trời ơi hút dữ con hai bốn tuổi một ngày hai gói thì đến năm con 30 tuổi thì cái đô nó tăng lên bao nhiêu gói một ngày giữ gìn sức khỏe con ơi <laughs> không được đâu dạ hút thuốc thì bỏ càng sớm càng tốt ha con ha cố gắng đi ha con ha dạ. rồi còn gì nữa không nè nói hội đổ mồ hôi chân đồng nghiệp nhỏ thôi à, chùi mồ hôi đi con <laughs> đổ mồ hôi đồng nghiệp nhỏ bớt đi tú okay. tú sinh năm mấy dạ mình chín sáu chín sáu bằng uh, bạn nhâm bên kia chín mấy bạn dạ con sinh năm chín sáu ạ ủa con chín sáu luôn Kỳ hả vậy? dạ vậy là hai đứa bằng tuổi ừ có mấy người yêu rồi <laughs> dạ thì à, từ lúc đi làm thì cũng có ờ, khai mối tình nhỏ nhỏ vậy trẻ trẻ nó giỏi nha ừ. hai bốn mười hai mối tình ha ừ đó, rồi mình hai tám mà chưa có mối nào luôn mối tình dài nhất là bao lâu con mối tình dài nhất thì cũng ờ, bốn năm năm bốn năm năm luôn trời ơi vậy con yêu sớm quá ha hai mươi con yêu rồi ư hay là mười tám con yêu rồi yêu mười bốn ờ, mười bốn <laughs> cái lý do để chia tay là là lý do gì thì à, không thấy cái mối quan hệ cũ thì cũng tới thời điểm mà hai người không không còn thông à, thấu hiểu với nhau được nữa chia sẻ ừ. được thì chia tay không tìm được tiếng nói chung phải không dạ đúng rồi có có có mối tình nào mà nó vướng mắc vào vấn đề yêu xa không dạ không tức là yêu xa không không không có ảnh hưởng gì tới tình tình cảm tình yêu của con đúng không tại nhỏ này thuốc nha trang lận con ở cái nhà gái bên cô thì cô cũng lo lắng cho nó ghê luôn vậy đó <laughs> có mấy mối tình rồi Dạ, con tính ra thì có dạ, hai dạ, mối dạ. tình ạ. Nó cũng hai đó Linh ơi, nó hai mối tình rồi. Lý do chia tay? Dạ, chia tay thì cái kiểu là con gái thì thường thường sẽ có như kiểu là giác quan thứ sáu vậy á. Ừ. Nên là con con phát hiện được là cái hai người đó là có người mới ở nhà. À, tức là có người thứ ba đúng dạ, không? Và dạ. con chủ động con chia tay đúng không? Dạ. À. Để con chào chú. à chào con, xinh đẹp dễ thương. Bây giờ à, mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào đây Nhâm? Dạ, con muốn tìm một người à, có ngoại hình ưa nhìn cao trên 1m65 tại vì con thích cái cảm giác <laughs> che chở à, ừ. có công việc ổn định không gia trưởng không hút thuốc không hút thuốc ừ. có nóng tính không dạ không gọi là không tứ đổ tường là không bài bà rượu chè đồ nóng dạ. tính xíu được không à, nóng tính thì nếu mà bạn đó có thể bỏ được thì có thể bỏ qua hồi xưa thôi bỏ được không <laughs> được dễ thương lắm thật tình ha rồi cái bên đàn trai bên ông thì yêu cầu cái à, mẫu à. hình ờ, con gái Tôi như yêu thế cầu nào? À, mẫu hình lý tưởng của con thế nào tú dạ mẫu hình của con thì thích kiểu ờ, giống như mặt minh này trong phim gạo nếp gạo tẻ mà cô đóng á con phải à có thể là cầu được ước thấy đó con ừ. rồi sao nữa nè thích cái gì nữa nè tính cách thì có tính cách hướng về gia đình giống như ờ, nhân vật chị hai à rồi lê phương đó nhân vật chị hai rồi gì nữa nè có miếng nào của con hân không dạ không không <laughs> thôi vậy cũng đem gạo nếp dầu tẻ ở nhà ăn coi luôn đi <laughs> chú chú thích cái mẫu hình người mẹ trong gạo nếp dầu tẻ <laughs> cầu được ước thấy luôn nha linh cầu được ước thấy nha rồi bây giờ nè yêu xa chú con có lo gì không dạ yêu xa thì miễn sao anh ấy trung thủy là được <laughs> rồi quan trọng là tin tưởng nhau thôi dạ đúng rồi ạ bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa để bổ sung vào đúng cái rồi. điều đó đi với ai nào Dạ, hôm nay con có đi với dì, mợ và có mấy người bạn ở trong đây Đi cả nhà luôn ha? Dạ Đây là dì nè, kế bên là gì? Dạ bạn ạ À, bạn có người yêu chưa? Bữa nào lên đây ngồi nha <laughs> Mấy người này có chưa? Lên đi hết luôn nha À, kính thưa anh à, Quyền Linh Thông Thái cùng chị Hồng Vân xinh đẹp với lại à, tất cả các bạn trong à, tháng phòng ngày hôm nay thì ngày hôm nay đến ủng hộ bạn Nhâm và bạn Tú cái chương trình bạn muốn hẹn hò em rất là ngưỡng mộ cái chương trình này và đây là một cái cảm giác giống như là một cái món ăn tinh thần á ngày nào cũng coi hết đại diện cho nhà gái ngày hôm nay thì em thấy rằng là có ba vấn đề để mà hai bạn nên suy nghĩ lại nhất là bạn Tú cái vấn đề thứ nhất là yêu xa tại vì khoảng cách nó cũng ờ, làm cản trở đến tình yêu nhiều lắm cái vấn đề thứ hai là ở bằng tú thì là cái thứ nhất là nóng tính còn ờ, hút thuốc lá nữa đó thì nếu như bà bằng tú mà có thể khắc phục và bỏ dần dần thì ờ, dì nghĩ là còn trẻ nữa nên việc gì cũng có thể bỏ qua được và có thể tiến tới xa hơn với lại tình yêu của bạn tú dành cho bạn nhâm và hai bạn nếu như đủ lớn thì ờ, sẽ ờ, tiến tới xa hơn đây cũng là cơ hội thì cũng mong hai bạn nên tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu và tiến tới những bước sắp tới dạ xin cảm ừ. ơn chương trình rồi, rồi cảm ơn nhà gái mấy cô này mới mốt đăng ký luôn nha em có ý kiến <laughs> sao bạn thân của em nè thấy được không thấy hợp gu với bạn không À, con thấy ngoại ờ, hai người cũng xứng đôi ạ. À. Nhưng mà bạn nam hơi nóng tính thì con nghĩ nên bỏ dần dần. Rồi con muốn tìm người bạn như thế nào? Thì cái đó để con lên chương trình con ờ, hỏi ờ, sao. đó thì á chú Linh lạc đề quá chú Linh chú, bị hỏi luôn cho nó gọn. đề Giờ cũng gọn luôn. Tú ơi, Tú con đi với ai vậy Tú? Dạ đây đi với anh Hiếu đồng nghiệp của con ạ. Chào anh Quyền Linh với chị um, Hồng Nhung. Rồi đó, nhà gái bên kia. Chị Hồng Nhung hay là chị ờ, chị Cát Vân? em nhận <laughs> dạ nói chung là em thấy um, bạn gái và tú bên này ấy thì em thấy là hai bên cũng nhìn có nhiều nét tương đồng với nhau thì em cũng mong là hai bạn có cơ hội đến với nhau thì về cái em chia sẻ một tí về tú tú là một người sống khá là chân thành còn cái vấn đề nóng nóng của tú á thì theo như em được biết là có nghĩa là đập đồ thì khi đó chỉ có một mình tú ở trong phòng thôi không có ảnh hưởng tới ai cả nhưng mà sau thời gian thì em thấy tú càng ngày càng giảm cái vấn đề đó lại rồi đập vô gối Rồi em có gia đình chưa dạ chưa chị rảnh lên đây chơi nghe bên kia cũng rảnh người lên đây chơi tự tìm hiểu trước nói chứ thôi mở rào đi mở rào bây giờ mở rào để cho ừ. tụi con cảm nhận nghe ừ. nào tự tin lên mở rào bắt đầu đi tú con hòa mình nhận trước đi. đi mình nhận trước rồi mình trao sau con hoa đẹp quá <laughs> cảm ơn Nhiệt cảm ơn bạn <laughs> mình có quà tặng bạn <laughs> con mở ra đi xem bạn tặng con cái gì tú tặng con một ấm chén hả ly à. ly hả Rồi, tại sao xong. con lại tặng ly con nói đi nóng luôn xong luôn theo con biết thì mọi người nghĩ là tặng ly thì dễ tan vỡ nhưng mà con lại có suy nghĩ khác là cái ly thì cũng nó giống như tình yêu yêu vậy thì ví dụ như là mình tặng cho bạn thì bạn biết trân trọng thì nó sẽ được à, bền lâu hơn và nếu cũng giống như tình yêu là bạn biết trân trọng nó là bảo vệ nó thì tình yêu nó sẽ được bền lâu ly đẹp ạ à. đừng nóng nha tú trời ơi cái ly đó là hợp với ba đó ba thiệt cái bông thì hợp với mẹ còn cái ly thì hợp với ba cảm ơn <laughs> rồi giờ hai đứa nói chuyện đi nè mở rào thì... ra ừ. tú cảm nhận sao nè thì cảm nhận bằng ngoài có ngoài nữ nhìn cũng vượt ngoài cái ờ, mong muốn của em nhưng mà à. con có tưởng tượng là là, ừ, cái trong giống như là trong cái tưởng tượng của con không con có thích cái mẫu người giống như vậy không <laughs> có à. còn con thì sao con con nói đi con thì dạ. sao dạ. <laughs> cũng hơn tưởng tượng của con hơn tưởng tượng của con luôn hai đứa đều hơn hết nó xuyến xoắn rồi đó linh giờ luôn. <laughs> trái tim có xuyến xoắn rồi đó ừ. hơi bị loạn nhịp rồi đó ừ. hồi mình nghe nói bạn là bạn là giáo viên mầm non đúng rồi em em em đi không phải bạn <laughs> nghe nói em làm giáo viên mầm non hả em không tại vì mình có một người chị cũng làm bên giáo viên mầm non thì con mình cũng giống giống ờ, bạn bây giờ chắc là cô nào tính. cũng giống nhau bây giờ là quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào mỗi à, đứa có thể nói về quan điểm của mình đi tú nói trước đi quan điểm của anh về hôn nhân gia đình thì người phụ nữ trong gia đình thì cũng có thể phải là người biết lắng nghe cái thứ hai thì mình cũng muốn góc ờ, người ờ, quản lý về cái, cái tiền bạc chi tiêu gia đình thì anh là người không có quản lý được cái tiền bạc của mình thì làm bao nhiêu là hết bao nhiêu mới có phần của tính anh thì anh bị cà nể thì nhiều lúc anh không có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình anh bị phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó thì khi mình sợ anh nói lên suy nghĩ của mình thì để bị đối phương nghĩ cái theo cái chiều hướng tiêu cực nó không đúng với suy nghĩ của mình nên thành ra nhiều lúc thì anh không có muốn nói ra thì cứ im im im biết thì em có thể chấp nhận cái tính đó không dạ có thể được đó thì nếu như ờ, mình đồng ý với nhau thì em nghĩ thì khoảng thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tiến tới hôn nhân um, cái đó cũng không thể nói trước được à, nếu mà anh có thể cho em được một cảm giác an toàn và ờ, em cảm nhận được cái điều đó cảm giác an toàn sớm thì có à, sớm cái đó là tùy phụ thuộc vào anh thôi bây giờ mình đến nắm tay bạn gái nào bước tới nắm tay bạn gái nắm hai tay bạn gái nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thâm thẳm đôi mắt pleiku đấy đôi mắt gia lai đắk lắc gì đấy bà hãy hát một bài nào đó <laughs> hát bài gì đó nắm tay em thật chặt hay là đó mồ hôi dữ gì bạn à, gì đó không cần biết em là ai không cần biết em từ đâu không cần biết em ngày sau ta yêu em bắn mấy ngàn biển rồng ta yêu em qua đông tàn ngày tần yêu em như yêu vùng trời mênh mông rồi hay đấy chứ dạ, giọng hay nghe giọng hay đấy rồi nhâm, nhâm đi nhâm hát liền con không cần biết anh là ai luôn đúng khi anh thấy cô đơn trong lòng nhớ ai em mong bước chân anh về trong sớm mai Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm lòng Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương Trời, hai đứa thích kinh quá à Rồi, về đi Tú, về đi Nhâm Rồi, ngồi con Hy vọng rằng trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập nha Bây giờ để tay vào nút bấm đi Nếu như trái tim các bạn thật sự rung động Thì đừng ngại ngùng gì bấm ngay cái nút đó Còn nếu thật sự không rung động thì không cần bấm đâu hãy nhường cơ hội để cho người khác hàng triệu khán giả đang theo dõi truyền hình gia đình bạn bè của các bạn đó nha bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó chuẩn bị một hai ba hết thời gian ôi ôi <laughs> bấm chậm quá vậy nắm tay nhau thật sự rồi đó <laughs> thật sự là chúng ta đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi chính thức hẹn hò với nhau rồi đó nhìn nhau cười cái coi <laughs> đó hết rồi thôi cười dễ thương vậy sao giờ Được à, con phải à, làm cái nhiệm vụ à, con hãy đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn nhâm đúng luật các con cái sẽ bếp hôn nhâm <laughs> cái đó là ba hôn con đây nè hôm nay chưa gọi đầu đó trời đó. ơi đừng nói rằng của đất luôn vậy đó này các bạn